Dạ, A Di Đà Phật ạ. Con xin kính chào thầy. À, con à, kính bạch thầy, con có một cái à, thắc mắc là tại sao thầy lại tổ chức buổi à, lễ chúc mừng thọ cho các người lớn tuổi tại chùa ngày hôm nay ạ. Con xin thầy giải đáp để con và mọi người được hiểu thêm ạ. À, thầy thì rất là quan tâm đến hai thế hệ. À, thứ nhất là tuổi trẻ, vì tuổi trẻ là tương lai của đất nước cho nên chùa đặc biệt quan tâm đến giới trẻ trong những năm vừa rồi. Thầy đầu tư rất nhiều cho việc à, giáo dục thế hệ trẻ sống có lý tưởng, sống có đạo đức, à, hướng thiện. cho nên là chùa thì cũng đã thành lập hẳn ban giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng để hướng dẫn các cháu. Và cái thế hệ thứ hai là những người già. Đấy, thường thì nếu một xã hội mà không quan tâm đến người già thì người già rất dễ trở thành vô dụng và ừ, bị giảm mất giá trị đi vì già thì không làm được nữa thế rồi à, à, mắt mờ rồi tai thì điếc tức là nhiều những cái nó suy kém nếu một xã hội mà không có sự quan tâm thì sẽ sẽ rất là thiệt thòi ai thì cũng phải qua cái tuổi già cho nên thầy thì thầy đặc biệt cũng, cũng quan tâm đến các cụ cao tuổi thì à, cách đây khoảng gần 10 năm thì chùa cũng đã có tổ chức một cái lễ chúc thọ, nhưng hồi đấy thì chùa làm nhỏ thôi. Đấy, thế nhưng mà khi mà à, thầy đối với thế hệ trẻ thầy đã có cái chương trình cụ thể rồi thì bây giờ thầy à, tiếp tục à, quan tâm đến thế hệ các cụ cao tuổi, những người cao tuổi. dân năm nay thì thầy bàn chư tăng là à, tổ chức lễ mừng thọ chúc thọ các cụ trên chùa. Và khi thầy đề xuất chương trình thì được à, các cụ rất hưởng ứng. Đấy hôm nay là gần 500 cụ về chùa để dự lễ chúc thọ. Đấy, và thầy tin rằng cái buổi lễ chúc thọ hôm nay thì các cụ sẽ à, được rất nhiều niềm vui. Đấy, đấy là về à, mặt tự nhiên. Thế còn về đối với cái nhân quả trong đạo Phật thì thầy tin chắc các cụ hôm nay sẽ được những cái phước lành và các cụ sẽ được thêm tuổi thọ. À, chính vì lý do đó mà thầy tổ chức cái lễ chúc thọ ở trên chùa cho các cụ với cái tâm nguyện mong muốn cho những người già à, họ được à, những cái điều tốt đẹp để đến kể cả ngày cuối đời của mình cũng được kết duyên với cái thiện pháp của Phật giáo. Vâng, rất mong là sau cái buổi ngày hôm nay thì ờ, những người già cao tuổi sẽ có thêm những cái ờ, phúc lành luôn luôn được mạnh khỏe à, sau cái buổi ngày hôm nay. Con xin ờ, tri ân công đức của thầy và ngày hôm nay thì chúng con cũng như là các những người già cũng như là các Phật tử về chùa đã được nghe thầy giảng về nhân quả được hiểu về tại sao lại có trường thọ và đoàn thọ thì cũng rất mong là nhân đây đây cũng là một cái dịp may một cái nhân duyên để à, chúng con được tiếp tục à, tu học Phật Pháp à, làm sao để có thêm sức khỏe và được tinh tấn tu hành tiếp tục. Con xin cảm ơn Thầy ạ. Thật ra thì Thầy nói thêm một chút. Đối với Đạo Phật ấy, thì lấy cái nhân quả làm căn bản. Chúng ta phải biết gieo nhân thì chúng ta mới có quả. Khi gieo nhân rồi đủ duyên sẽ thành quả thì sức khỏe và tuổi thọ nó cũng là nằm trong nhân quả Thế thì như lúc nãy Thầy có trích giảng một cái đoạn kinh để cho các cụ được nghe, thì à, các cụ biết được những cái nhân để cho mình được sức khỏe, được trường thọ, để các cụ gieo. Thì cái này thì về chùa làm lễ chúc thọ nó được cái hay đấy, các cụ được nghe những lời Pháp của Phật và khi các cụ ứng dụng tu hành chắc chắn nó sẽ được an vui, an vui rồi và lại được cái phước tuổi thọ được kéo dài nữa. Đó cho nên cái lễ chúc thọ chùa Thầy nghĩ là nó có nhiều cái lợi ích và nó lại giáo dục thêm được cái đạo lý truyền thống về hiếu đạo của con cháu ờ, chứ còn ờ, nhiều khi lễ chúc thọ ở nhà ờ, thầy cũng đã dự một vài cái lễ chúc thọ ở nhà rồi thì chỉ là ăn uống thôi chứ còn thực sự cái ý nghĩa về mặt giáo dục có khi nó không nhiều Thế cho nên là thầy thấy là tổ chức chúc thọ ở chùa mà làm thật tốt thì thật sự nó rất nhiều ý nghĩa và nó có những cái lợi ích thiết thực mà giúp cho các cụ được phước báo Dạ, thầy rất hoan hỉ nhé. Dạ vâng, một lần nữa thì ờ, con ờ, xin ờ, thành kính chiên công đức của thầy và cũng nhân dịp đầu xuân năm mới con xin kính chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe để dẫn đường chỉ lối cho chư tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cũng như là mọi chúng sinh ở khắp mọi nơi ngày càng tu tập thêm tốt hơn nữa. Dạ vâng con xin quán thầy ạ. Dạ. Dạ. Quý vị và bạn thân mến, thật là hạnh phúc biết bao khi được làm một người con của Thầy, một người Thầy trí tuệ và đức hạnh cao quý, được nương vào ân đức của Thầy để học hỏi những lời Phật dạy, thực hành theo giáo Pháp để được đến nơi hạnh phúc và an vui. Cái Thịnh mong rằng các quý Phật tử cũng như là nhân dân ở khắp mọi nơi đều được biết đến Phật Pháp, uh, hiểu sâu hơn về nhân quả, từ đó có thêm sức khỏe, tuổi thọ được kéo dài, làm thêm nhiều lợi ích cho bản thân và chúng sinh muôn loài chương trình truyền hình trực tuyến của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.